en na à, ma long we dùng ye le ya những kha rip phe na dùng up phe ye dùng bằng seri ni ram dùng bằng seri lo đã ram tha về de ờ phong kha những rip na sang be sang pham ra wai sang yi dùng bằng seri chu da ni về những kha rip na zung mang seri sang hu anh kha rip na zung mang seri sang thamra wa na wi de anh phê anh mẹ mạ sang tâm man be zung mang ri o wi de te man wi wi de wa shi ang kha na zung mang sang bê bang shao we sang bê ở ram nắng ye ya zung tha chu ya le chu ya cứ sang bê shao we em nào đó da ye zung ke ni en na ge lo lana galo sa ye enaram nang me le ang na liu enaram nang ye nama chum nang yang galo ni. hey how was your day at school good hey time to get out Anna, you know how to make it, okay? Oh yeah, that's good. You have a happy day? Yeah, because you pray, right? Okay. Are you qualified? And I need to. Hey, Lord, She literally just told you. Oh,